Kính thưa đại chúng, câu hỏi từ nick Facebook Ngọc Vũ gửi về. Kính bạch Thầy, hiện tại con đã mang thai được gần ba tháng. Đây là lần đầu tiên con mang thai. Trong ba tháng đầu thai kỳ, con thường xuyên bị ngén, mất ngủ và hay cáu gắt với mọi người. Thậm chí có đôi lúc con còn ghét cả chồng con, dù anh ấy chẳng làm gì sai cả con có lên mạng tìm hiểu thì thấy có rất nhiều mẹ bầu cũng gặp tình trạng giống con mà cũng lực bất tòng tâm, chịu đựng đợi cho qua thời kỳ ngén của những tháng đầu. Con có xin kinh nghiệm của những người đi trước để bớt ngén hơn nhưng vẫn không đỡ. Nay con xin Thầy cho con lời khuyên làm sao để mẹ bầu như con luôn giữ được tinh thần vui vẻ bớt cáu gắt và không bị ngén, mất ngủ nặng như thế này nữa ạ. À. <laughs> Con xin tri ân Thầy. <laughs> Thưa với bạn, Ngọc Vũ là Thầy cũng chưa từng mang thai trong kiếp này cho nên là không biết thế nào đây. <laughs> kiếp trước thì có thể có, thưa đại chúng, nghe không? Trong luân hồi mình có khi mình cũng làm người nữ rồi. Kiếp này thì không phải người nữ cho nên không biết mang thai là sao cả thầy nhiều hỏi biết đến đâu thì thầy xin ờ, trả lời tư vấn đến đấy nghe không? một chút kinh nghiệm tu tập cũng có thể chia sẻ với bạn ấy được nghe không? thứ nhất đấy, thầy xin chia sẻ với bạn là ngọc vũ thế này khi mà người phụ nữ thực hiện cái thiên chức của mình đó là làm mẹ không? đấy là cái thiên chức người phụ nữ và nhìn chung thì người phụ nữ nào cũng thế rất là mong muốn mình được làm mẹ phải không? trừ những người xuất gia như các sư cô nhà mình thôi nghe không thế còn đã là người ở tại gia thì ai cũng thế cũng mong muốn mình được làm mẹ ừ, con trẻ con con gái hồi bé tí ti cũng thế con gái thì rất thích chơi búp bê nghe không con trai nó có hay chơi búp bê đó con gái chơi búp bê để bế để à ơi để cho con bú nghe búp bê bú thích đó đấy là cái nghiệp của người nữ mình nói cái từ văn hóa xã hội thì gọi là thiên chức của người nữ nhưng thật ra là nghiệp của người nữ thế thì khi người nữ mà mang thai thì đại chúng biết rồi nó là một cái sự thay đổi rất là lớn à, nhất là mang thai lần đầu tiên như, như cái bạn ngọc vũ này thì là một cái sự thay đổi rất lớn thay đổi cả về thể chất tâm sinh lý cho đến về mặt tinh thần nữa nghèo về mặt thể chất cơ thể đấy Vâng. cơ thể thay đổi các cái nội tiết tố nó cũng thay đổi vâng. bào thai trong cơ thể mình nó cũng là một cái vật thể gọi là vật thể lạ đấy nó cũng rất là lạ một cái cơ thể mới ở trong cơ thể mình ừ. đấy. thế thì nó khiến cho cơ thể của người người phụ nữ cũng thay đổi tiết ra các cái hormone các cái nội tiết tố rất là khác wow. Vâng khiến cho nó ảnh hưởng đến cả tâm lý ừ. cho nên người phụ nữ khi mà ngén đấy người ta gọi là ốm ngén thì rất nhiều chuyện phải không? hay cáu hay gắt hay bực hay giận hay hờn có đúng không các chị em ừ. thầy thì ngày xưa ở nhà thì cũng mấy bà chị bà cũng ngén thì cũng biết hay cáu hay gắt ừ, chiều bà chửa cũng khó phết đấy, đấy cái này á, mình phải hiểu nó là do do các cái nội tiết tố trong cơ thể nó thay đổi nào rồi thứ hai nữa là về mặt à, tình cảm à, tâm lý cũng thay đổi người phụ nữ lần đầu tiên mà mang thai thì cũng nhiều cảm xúc lắm được làm mẹ đấy là cái niềm vui rất là vui và mình sẽ có con rất hạnh phúc đó, rất là hạnh phúc thế nhưng rồi bên cạnh đó thì lại lo mừng có mà lo có lo là không biết là con mình nó thế nào nó là trai hay là gái đó, mình muốn cầu con trai mà nhỡ nó là con gái thì sao ông bà sẽ nghĩ thế nào nghe không Đấy. thế rồi nó có được lành lặn hay là nó tật nguyên no lắm thưa đại chúng nó khỏe mạnh hay là nó này bị đau nó bị làm sao nhiều nhiều cái lo lắm cái người phụ nữ ngày xưa thì lo còn nhiều hơn cả người phụ nữ bây giờ vì phụ nữ bây giờ thì còn siêu âm được hàng còn đi khám thai siêu âm để mà thấy được cái thai nhi nó phát triển thế nào ngày xưa là chịu chết đó, mang thai là chịu chết nữa, hay giờ tốt xấu là thôi đổ do rời hết cho nên nó nhiều cái lo lắm thưa đại chúng lo lắng dữ lắm đó rồi lại còn phải lo gì nữa lo về tài chính à, vợ chồng mà nghèo nghèo chút bây giờ có con ra thì tiền bạc thế nào nuôi con tốn kém ra sao rồi có khi là còn nghĩ xa vời nữa đến tương lai con mình thế nào nữa khi mà người phụ nữ có thai là như thế nghĩ nhiều thứ nghĩ suốt ngày nghĩ về con rất nhiều đấy nhiều thứ lắm thưa đại chúng ừ, thế rồi ờ, thân thể thì nó cũng thay đổi bụng nó lớn lên rồi thân thể thì nó xô xe nó xấu xí đi cũng là một cái ảnh hưởng đến tâm lý đúng không ạ mỏi mệt khi cái thai lớn thì người là cũng mỏi mệt và mang một cái bụng như thế nó cũng phải ăn gần chục cân đấy thưa đại chúng mà chữa đến tháng thứ năm thứ sáu nó phải ăn năm bảy cân gần chục cân rất là mệt thế thì cái này là cái chuyện rất là thật ở đây tất cả vào các à, bác các chú nam giới phải hiểu cái điều này hôm nay thầy thái minh chia sẻ này để các vị nam giới hiểu để thông cảm chia sẻ và gánh vác đỡ với chị em nhé, những công những việc trong những cái khi mà người ta mang thai à, tức là nam giới phải hiểu được cái điều này để chia sẻ chứ nhiều vị là lúc vợ có thai rồi về cũng chẳng biết chia sẻ với vợ vào nhiều khi mà cơm chậm hay là à, chậm một tí là gắt là gỏng có khi rồi còn đánh đập vợ nữa cái đó là không tốt nên mình phải chia sẻ thế ở đây thì thầy nói sâu về mặt tâm linh bạn à, ngọc vũ này bạn nói là bạn mang thai bạn rất là mệt mỏi và khó chịu thì nó có ảnh hưởng cái yếu tố vừa rồi nhưng bên cạnh còn một cái yếu tố nữa rất quan trọng đó chính là yếu tố tâm linh tâm linh nghĩa là gì cái thai ấy nó ảnh hưởng đến người mẹ rất nhiều nghiệp của cái thai ấy, phúc của cái thai ấy, wow, nó ảnh hưởng đến người mẹ. Đấy. Thế thì giữa cha mẹ và con cái chúng ta biết nó có nhân duyên với nhau. Cha mẹ vời con cái đến và con cái thì tìm đến cha mẹ theo nghiệp của mình. Cha mẹ thì vời con cái đến theo nghiệp, theo phúc của mình. Vời đến, đến đây, đến đây. Chưa biết đứa nào nhưng cứ mời đến đây theo cái nghiệp của mình thế còn đứa con thì lại đi tìm cha mẹ cũng theo nghiệp của mình mình mà có phúc thì mình tìm đến cái ông bà giàu giàu làm quan có phúc mình mà bạc phúc mình mà là cái nghiệp ăn mày thì phải tìm nhanh đến cái chỗ gầm cầu long biên <laughs> có mấy ông bà đấy tìm đến đấy cái nghiệp mà này chúng hiểu không đấy thế cho nên ấy, trong cái chuyện mà sinh con này cha mẹ thì chiêu vời con đến với mình con thì lại đi tìm đến cha mẹ hai cái này nó đủ duyên hòa hợp với nhau thì thành thành cha mẹ với con cái thế cho nên trong kinh vu lan đức phật dạy đấy nếu mà chúng ta mang thai cái đứa con mà nó có hiếu nó có phúc thì mẹ rất là an không mệt mỏi À. Có nhiều người mẹ khi mang thai rất khỏe và rất vui, kể cả lúc người ta ngén người ta cũng rất vui, rất khỏe. Đó. Thế còn có nhiều người thì đấy mang thai là ốm lăn, ốm lết ra, à. mệt mỏi, khó chịu, thay đổi, trầm cảm, cáu gắt đủ thứ chuyện. Như bạn Ngọc Vũ này, bực cả chồng luôn, ghét cả chồng luôn. Đấy, Thế là cái đứa con nó đến với mình, nó mang theo cả tính nết của nó, cả một khối nghiệp của nó đến với mình mà mình là gì mình mới chiêu cảm nó đến với mình mình cũng phải có có cái nghiệp ấy đấy. đại chúng đang nghe cái câu chuyện mà hoàng hậu ma gia mang thai thái tử tất đạt đa đấy hoàng hậu khi mang thai thái tử đất đạt đa hoàng hậu vô cùng hạnh phúc tâm rất là an lạc như ở cõi trời tam thiền vô cùng an lạc thanh thoát nhẹ nhàng không ốm không đau không mỏi mệt ngủ rất là an, an vui, thức cũng an vui, mà lại còn nhìn thấy cả, cả con mình ở trong bụng. Đấy, đặc biệt đến như vậy. Đấy. Thế thì đại chúng thấy đấy có phải là cái điều điều rất là, là nhân duyên không? giữa cha mẹ với con cái. Không? Thế thì ở đây, á, Thầy nói với bạn Ngọc Vũ thế này, đương nhiên bạn bây giờ cũng là theo cái cái nghiệp thông thường của những người phụ nữ thông thường vào có người con ấy đến với mình thì bây giờ để giúp cho bạn mà nó bớt đi bạn đang hỏi thầy về ý kiến về mặt tâm linh thôi chứ còn à, cái việc mà những cái kỹ thuật những cái, cái chuyên môn về về an thai thì rất nhiều bác sĩ tư vấn tâm lý người ta sẽ tư vấn giúp còn còn thầy thì đi sâu về mặt tâm linh thì thầy khuyên bạn ấy là thứ nhất là à, mình cũng thế mang thai thì Ờ, sinh hoạt làm việc cho nó điều độ có nghỉ ngơi đừng làm việc quá sức nghe không hay đừng đừng để những cái việc nó căng thẳng đến đầu óc nó nhiều lo lắng nhiều chuyện rồi trong cái lúc mang thai này thì cũng nên chia sẻ vì mang thai lần đầu nên gần gũi chia sẻ gặp gỡ với mẹ với anh với chị với em để chia sẻ ra chứ đừng ờ, để chịu đựng một mình nghe không khi mà có người chia sẻ nó cũng giảm bớt cái căng thẳng đi nghe không đấy rồi học cách chăm sóc thai cho nó tốt. Đấy là những cái mà việc mình phải làm. Thế còn đây về mặt ừ, tâm linh nhà Phật thì bạn khi mang thai này nên sám hối nhé, nên sám hối. Nếu còn lễ Phật được thì lễ, mà bụng chưa to còn lễ Phật được thì lễ Phật, sám hối. Sám hối những cái ác nghiệp giữa con với con của con. Nghe không? Nếu có, thì đại chúng biết rồi, con một là duyên, hai là nợ. Duyên thì nó đến với nhau những cái rất thuận lợi, tốt đẹp. Nợ là đem đến những cái khổ cho nhau. Thế nên nếu đây mà là nợ thì phải sám hối ngay. Thành tâm tụng kinh sám hối, lễ Phật sám hối. Nha. Đó, tụng những bài kinh như là Từ Bi Thủy Sám để sám hối, và Lương Hoàng Sám để sám hối. Đó, thì nó sẽ chuyển hóa. Khi mình tụng như vậy thì chính đứa con của mình trong bụng nó cũng được nghe thế rồi nghe pháp nữa bạn nghe pháp và bạn có thể để cái, cái máy giảng pháp ở ngay bụng của mình ấy. thưa đại chúng là cái bào thai trong bụng thôi nhưng mà nó cũng nghe được đấy thế cho nên bây giờ người ta còn dùng cả cái phương pháp gọi là thai giáo nên, cho nên là bật bài giảng pháp lên bật loa lên để gần cả bụng ấy cả mẹ cả con cùng nghe phải không Đấy, nghe như vậy là biết là là tự hai mẹ con sẽ dần dần hóa giải oán kết với nhau nghe không? nó sẽ nhẹ đi cái đứa con cái nghiệp nó bớt đi nó không oán nó không đạp lung tung nữa nó đỡ khổ nó không bực nữa thì là mình cũng tự nhiên không khó chịu đấy thế rồi bạn tích cực làm các cái việc phước thiện như là bố thí như là phóng sinh vào cúng dường đến tam bảo đến chúng tăng để tích lũy phúc báu và hồi hướng cho cho thai nhi nghe không? đó là những cái việc về tâm linh mình có thể làm được Đấy, tức nếu mà bạn mà học được cả thiền có thể tập thiền tọa thiền hoặc là thiền hành thì càng tốt nghe không? rồi nghe những cái nhạc thiền nhẹ nhàng đó đấy thì đấy những cái liệu pháp tâm linh ấy thầy nghĩ nó đều giúp cho thai nhi của mình nó an lành hóa giải được những cái oán kết nếu có với mẹ với cha và như vậy thì mình cũng sẽ sẽ tốt thai nó cũng sẽ được tốt đấy nhé thì thầy xin chia sẻ với bạn ngọc vũ như vậy nick của bạn hoài thương hỏi rằng kính thưa thầy con là một mẹ bầu với tâm lý của mẹ bầu con rất yêu con của mình dù con chưa được gặp bé trực tiếp mới chỉ cảm nhận bé ở trong bụng nhưng con lúc nào cũng mong ước con của mình sinh ra được xinh đẹp và đáng yêu. Hôm trước, con có nghe được một bài thầy giảng về 10 điều giúp con người trở nên đẹp từ tướng mạo đến tâm hồn. Con nghe xong thấy rất hay và con chợt nghĩ bên cạnh những phương pháp khoa học mẹ bầu áp dụng theo bên ngoài thì liệu có cách tu tập nào mà mẹ bầu có thể tu để giúp con mình được xinh đẹp hơn không ạ? À? Con xin Thầy chỉ dạy cho con được biết. Con xin thành kính cảm ơn Thầy. Ê, kính thưa đại chúng, bạn Hoài Thương bạn hỏi là bây giờ bạn mang thai thì làm thế nào để cho con bạn xinh đẹp? Thì đúng rồi, tâm lý ai mà chẳng thế. Muốn mình sinh con vừa sinh vừa đẹp, con gái thì sinh con trai cũng phải đẹp. Nó ra nó lại mạnh khỏe, à, nó lại thông minh, tài giỏi, cái mong ước này thầy nghĩ là không phải là chỉ của cha của mẹ của ông của bà đâu mà cả xã hội này ai cũng mong à, đấy, cho nên người ta mới có cái giáo dục à, để mà thai giáo nữa bây giờ thì thì đã có những cái sách gọi là thai giáo thưa đại chúng để dạy cho người mẹ người bố à, giáo dục con từ khi trong thai họ cũng có những cái kỹ thuật nhất định thế còn nhà phật mình thì biết rõ rồi nghe không? đứa con nó đến với mình đẹp hay xấu à, tốt hay là dở là có nhân duyên nghiệp với mình hết á chứ không phải tự nhiên thế thì à, trong bài kinh nghiệp báo sai biệt đức phật có dạy vào à, mười cái điều để cho một con người có thể trở nên đẹp một người phụ nữ có thể trở nên đẹp thì thầy cũng đã có giảng cái bài này rồi trước nó giảng ở trong trường kinh tế quốc dân nghe không giảng trường kinh tế quốc dân thế thì chúng ta biết ấy, khoa học thì người ta cứ nghĩ là bố mẹ đẹp có gen đẹp thì sinh ra con đẹp thế nhưng mà chúng ta thấy có rất nhiều trường hợp bố mẹ rất đẹp mà đẻ ra con ra lại không đẹp thế rồi có những, những cặp đôi thì rất là xấu lại đẻ ra đứng đứa con rất xinh đẹp thế thì khoa học người ta bảo à, cái này nó là gen lặn gen trội hoặc là đột biến gen nó suy ra như vậy nhưng mà đối với nhà phật mình thì biết rõ nó chẳng phải là cái chuyện gen như thế đâu mà nó là là nghiệp là duyên là nghiệp hết nghe không? thế thì để mà sinh ra một đứa con đẹp đại chúng ở đây ai đã tụng kinh pháp hoa phẩm phổ môn thì biết rồi nghe không? Đấy, trong đấy Đức Phật có dạy đấy ai mà lễ này Đức Quan Âm vào wow, dịch cầu nguyện trí thành cầu sinh con trai được con trai phúc đức trí tuệ cầu sinh con gái được con gái đoan nghiêm mà đấy tức là mình có tu tập có làm phúc thì chúng ta sẽ sẽ gọi mời được những cái đứa con như thế nó đến với mình Vậy thì ở đây muốn con đẹp không phải chúng ta chỉ lo cái chuyện là ăn cái gì, uống cái gì, tập luyện thế nào, mà chúng ta phải lo tu dưỡng. Cả vợ, cả chồng chứ không phải chỉ vợ đâu. Vì đứa con là, là của cả vợ chồng. Mà nếu hay nữa là cả ông bà, vì nó là cháu của ông bà. Bây giờ đẻ ra một cái đứa cháu mà nó tật nguyền thì ông bà có khổ không? Rất khổ chứ cho nên nó gọi là phúc của cả nhà đấy ừ, sinh con nở cháu là phúc cả nhà cho nên ấy, để chuẩn bị mà muốn có một đứa cháu một đứa con ra đời thì cả nhà phải nên tu nên tu tập các thiện pháp nghe không? tu tập thiện pháp như trong kinh nghiệp báo sai biệt là sao chúng ta phải cung kính tam bảo à, ví dụ dâng hoa tươi cúng dường phật này này đấy rồi đến chùa biết lau chùi quét dọn chùa chiền bảo tháp và đốt đèn cúng phật đấy, cúng dường đến chúng tăng đấy. rồi gì nữa chúng ta tu cái tâm từ bi thường hoan hỉ vui vẻ với mọi người đừng cáu giận bực tức oán hận thù hằn ai đó chúng ta tu tâm đấy rồi chúng ta thường đi cứu giúp những người nghèo khổ cho quần cho áo những người những người rách dưới đói khát vân vân rất nhiều thiện pháp để chúng ta tu tập để tích lũy được cái phước báu mình có cái phước báu đẹp đẽ thì nó sẽ chiêu cảm những đứa con đẹp đẽ đến với mình đó mình không có cái phước báu đẹp đẽ có thể hiện nay thân tướng mình chưa đẹp nhưng tôi đã tu và tôi tích lũy được cái phước báu đẹp đẽ thì cái phước báu ấy nó sẽ mời gọi những đứa con đẹp đẽ đến với tôi đấy gọi là đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu chúng ta phải nắm chắc cái điều này nhé con cái của chúng ta là y báo của chúng ta đấy, chúng ta mà không tốt thì khó chiêu vời được những đứa con tốt đẹp đến với mình đấy cho nên với bạn à, hoài thương thì thầy khuyên bạn nghèo các cái liệu pháp mà trong sách thai giáo dạy thì bạn cứ thực hành nhưng mà với phật pháp thì cả vợ chồng của bạn cũng như gia đình bạn nên nên tu tập thực hành các cái thiện pháp như phật dạy vào thì mình có thể sẽ sinh ra được những đứa con tốt đẹp đó đấy và tất cả phật tử chúng ta cũng nên áp dụng những cái này đối với con với cháu mình để chúng ta có những cái thế hệ rất là đẹp không? Đấy, trên thế giới có nhiều cái đất nước mà họ sinh ra người rất là đẹp thưa đại chúng thầy đi ấn độ thầy nói thật đấy, nhìn người ấn độ lúc nó, nó rất là đẹp à, rất là đẹp thưa đại chúng người ấn độ cái mắt rất là đẹp cái mũi rất là đẹp vì thầy thấy đúng là người ấn độ họ có được cái là tâm họ rất là là lành ở cái đất nước ấy họ không có sát sinh ừ, không sát sinh nhìn chung là tâm người người ta là lành Đấy, cho nên thể ra cái tướng nó rất là là đẹp là hiền ừ, hiền thiện đấy thế thì nó ảnh hưởng đến cả một dân tộc đấy chứ không phải chuyện thường nếu mà phật pháp mà lan tỏa rộng ra thì chúng ta sẽ có những thế hệ những đứa con đứa cháu tốt đẹp nghe không? thông minh này đẹp đẽ này Đấy. Thế vừa rồi thì thưa đại chúng là trong phật tử nhà mình ấy cũng có một cháu gái con ờ, chú phật tử chùa mình tên là chú lợi cô liễu thầy cũng mới nghe là cháu là được đi thi hoa hậu quốc tế đấy, đấy. đấy. mới vừa rồi là, là được cử đi làm đại diện để đi thi sắc đẹp quốc tế thế giới đấy là cũng là phật tử chùa mình đấy thưa đại chúng đấy, gia đình nhà chú đẹp lắm mấy đứa con chú là không đẹp thế thì đấy là những cái thầy nghĩ là rất thật vì cô chú cũng rất là tâm rất thuần thành rất là tâm rất là tốt đấy thì thầy xin trả lời cho bạn à, hoài thương như vậy nhé ừ, vợ chồng cả gia đình lo tu tập à, chuẩn bị những cái à, mỹ pháp thiện pháp phước đức để làm sao mà có những đứa con đẹp nó đến với mình. Đó. À, mô Phật.